em chuẩn bị đi chơi Tháng này đi không? Đi mà Đi, đi nha Thắng đây Xin chào các bác nha Hôm nay chúng tôi quyết định đi chơi và xuất chiếu Đây các bác có thể theo dõi nha Tại em đến uh, bờ bên uh, ờ, tê trái ấy Các bác đi đi khoảng uh, vài trăm mét nữa là đến cây đập Nhưng mà trước khi đến đập ấy có một cái quán ở đây Quán này có dịch vụ đi thuyền đấy không em cũng như các bác thôi mà cũng đợt đầu tiên đi chơi đấy. có người anh em ở đây thì đưa đi chơi đây là thắng đây à, bà con em các bác là có thời gian là vào chiều chơi đây chiếu của đâu mày không cần giới thiệu đâu xem có được cá không nha các bác nhá ôi trời ơi ôi bao nhiêu con cá này ôi cái này không phải sáng tạo đâu ôi ôi ôi rồi Yeah. anh bỏ cho thế ôi ôi ôi ôi Dân phải không anh bắt cho xem Đấy, các bác thấy chưa? Dân bằng thải không thôi Dân chỉ gốc ở đây đấy mình ở quay video cũng bắt được cá rồi Ôi, lên nướng đó ăn đã ừ. thôi các bác thông cảm nha chúng tôi mình được ăn cá đây đấy hai tháng nha một Tình có làm không? Quay cũng trôi là mất rồi cá rồi à. có của anh mất thật đấy không là vừa thôi đang quay trôi rồi Ủa? mà con này to thật không nhận tí mất bắt lên được rồi rơi luôn chụp cái ảnh cho hai em một hai ba chị chân sông ta đấy chuẩn luôn ok luôn ok

Nhìn nó không? Cầm đeo, đeo của cúi Cầm lại, cầm lên cờ lão đi Quay cắt hết vui rồi nướng Đấy, đang ở chỗ chết đấy các bạn mời nhỉ mời các bác nha mang cả micro đấy hát rồi đây là cá lóc hồ suối chiếu cá lóc cá lăng cá lóc cá lóc đây là cây gỗ rổi ờ, nướng cực kỳ thơm luôn đây cây thổi dầu đây là cây rút được máu này cá lăng mới ờ, anh em mới bắt được thế nào trong là có thủ công mới đi vâng, mời tất cả các bác nhá ngon ngon ngon ăn cá đốt như người mèo ấy mới trước ăn, ăn cái đấy sướng thật nó ờ, này nó y hẳn thì bố mẹ nào đấy nhưng mà nó đi học đi hành nó không nghĩ đến bố mẹ chia thôi tình yêu khó lắm chia thôi nhưng mà nó được chia tay xong mình đéo biết tìm người yêu như thế nào nên mình quên hết mẹ cần phải tán gái <laughs> ăn lấy em mấy tháng rồi không biết tán gái này ăn này lấy bia hộ trận ma thượng xa lại xa diệt ôi câu ca mình tin rằng ไม่ใช่หรอกยิ้มหนาวใช่ไหม cho vào cái nón ấy